các tôn giáo và tín ngưỡng phương Tây thường chia diệt ác thành bảy loại theo trình tự từ nặng đến nhẹ chúng bao gồm ngạo mạn ghen tị thịnh nộ lười biếng tham lam tham ăn và sắc dục gọi chung là bảy tội lỗi trong đó ngạo mạn được xếp vị trí thứ nhất trong tâm lý học gọi loại tính cách này là tính tự ái nhân cách chỉ yêu bản thân một người nếu có tính ngạo mạn chỉ biết yêu bản thân, thậm chí so với đố kỵ, hành vi của người này còn nghiêm trọng hơn làm việc ác. Nếu một người tu luyện cứ ôm giữ tâm ngạo mạn không buông, thì sẽ làm ra việc ác gì đối với bậc trưởng bối, với lãnh đạo hoặc với sư phụ. Nó sẽ mang đến tai họa gì cho bản thân. Câu chuyện về hoàng tử Đề bà đạt Devadatta, Devadatta sẽ phần nào lý giải cho câu hỏi trên. Theo ghi chép lịch sử, vào thời Đức Phật Thích Ca còn tại thế, có một hoàng tử tên Đề Bà Đạt Đa, là em họ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đề Bà Đạt Đa có thân hình cao lớn, diện mạo khôi ngô, anh tú. Ông xuất gia cùng với một số người như A Nan, trở thành một trong số những đệ tử sớm nhất của Đức Phật Thích Ca. Kể rằng khi Đề Bà Đạt Đa gặp Đức Phật Thích Ca xin xuất gia, ông đội một chiếc dương miệng lộng lẫy, cưỡi trên lưng một con voi quý có trang trí chiếc khăn sĩ Andana bằng lụa vàng. Hành vi của ông giống như muốn nói với con người thế gian. Các người xem, một hoàng tử có tài có thế muốn đi tu. Từ việc này có thể thấy tâm hiển thị của đề bà Đạt Đa vốn đã rất mạnh mẽ rồi. Sau khi đề bà Đạt Đa xuất gia, biểu hiện của ông trong 12 năm đầu rất tốt. Dựa theo ghi chép từ kinh điển Phật giáo Đề Bà Đạt Đa là người thông minh học rộng, tọa thiên nhập định suốt 12 năm, tâm không lay động. Tâm thành tính thanh tịnh đối với Phật Pháp. Xuất gia làm nhà sư, thiện tâm tu hành trong 12 năm. Trong cuốn Đại Đường Tây Dược Ký của Cao Tăng Đường Huyền Trang, tục gọi là Đường Tăng, có viết Đề Bà Đạt Đa nhập định trong căn phòng đá lớn. Ngoài ra, trong 12 năm tu hành, Đề Bà Đạt Đa còn có công năng rất mạnh. Đề Bà Đạt Đa có thân phận tôn quý trước khi xuất gia, là em họ của Đức Phật, là hoàng tử. Ngoại hình sáng sủa, tu xuất công năng rất lớn. Do vậy, ông được rất nhiều cư sĩ tại gia và tăng nhân xuất gia sùng bái một cách mù quáng. dĩ như, một trong những đại đệ tử của Đức Phật là Xá Lợi Phất đã đặc biệt đến thành Dương Xá khen ngợi Đề Bà Đạt Đa là Nhà sư có xuất thân danh giá, thông minh, có đại thần thông, dung mạo đoan chính thần thông lớn, uy lực lớn. Hoàng tử A Xà Thế của nước Ma Kiệt Đà rất nổi danh trong giới cư sĩ tại Gia lại càng ca ngợi đề bà Đạt Đa, ngưỡng mộ ông đến mức cuồng nhiệt. Ông ca ngợi đề bà Đạt Đa rằng Đại sư to lớn như Phật, công đức thù thắng. Hàng ngày, hoàng tử A Xà Thế còn cung dưỡng 500 chỏ thức ăn thường hạng cho đề bà Đạt Đa và những người đi theo ông ta. Vào thời cổ đại, Đề Bà Đạt Đa đã được hoàng tử của một nước sùng kính như thế, nên những cư sĩ thông thường và người dân càng bị dẫn động hùa theo ca ngợi và sùng bái ông ta hơn nữa. Giả lại, Đề Bà Đạt Đa vẫn chưa dứt bỏ hết chấp trước vào danh lợi thế gian, nên ông đã tự nhiên vui vẻ đón nhận toàn bộ những lời khen ngợi, sùng bái mù quáng và đồ cúng dường của mọi người. Cứ như thế, chấp trước vào danh lợi thế gian của đề bà Đạt Đa đã gặm nhấm trái tim của ông. Ông tự đặt mình càng ngày càng cao, đến nỗi ông nói Quần chúng dây quanh, ta có khác gì Đức Phật đâu. Như vậy, ông bắt đầu ghen tị với Đức Phật. Dần dần tâm tham nổi lên, suy nghĩ điên đảo, tạo thành đủ loại trái nghịch, đến mức không thể cứu giãn được nữa. Một hôm, Đề Bà Đạt Đa đến gặp Đức Phật, ông nói Đức Phật đã lớn tuổi, tăng đoàn nên giao cho tôi coi quản. Đức Phật đã nghiêm túc từ chối ông, Ngài nói Xá lợi Phất về một kiền liên có đại trí huệ và đại thần thông Ta còn chưa giao tăng đoàn cho họ Cớ chi ta lại giao cho một người thiển cận và ngạo mạn như ngươi Cùng lúc đó, Đức Phật bèn tuyên bố trước đại chúng Ta không thừa nhận hết thảy những gì Đề Bà Đạt Đa làm từ đây về sau dưới danh nghĩa của Phật Đà, Phật Pháp và Tăng Đoàn Tất cả đều do Đề Bà Đạt Đa tự gánh chịu trách nhiệm Tuy vậy, sau khi Đức Phật Thích Ca tuyên bố trước đại chúng rằng không thừa nhận Đề Bà Đạt Đa thì nhiều đệ tử của Đức Phật do thường ngày mù quáng sùng bái nên họ vẫn chưa có nhận thức thanh tịnh về Đề Bà Đạt Đa Họ vẫn sùng bái ông như trước, thậm chí tệ hơn còn có người cho rằng Đức Phật ghen tị với Đề Bà Đạt Đa nên mới tuyên bố như thế trong kinh Phật có một đoạn ghi chép như sau Một hôm, Đức Phật ra ngoài khất thực quá duyên Từ xa nhìn thấy đề bà Đạt Đa đi tới Đức Phật không muốn nhìn thấy một kẻ mang đại tội chấp mê Nên Ngài đã tránh mặt đề bà Đạt Đa Người đệ tử theo cạnh Đức Phật nhìn thấy sư phụ làm vậy Bối rối hỏi sư phụ Phải chăng đề bà Đạt Đa là hiền nhân vĩ đại Sư tôn vì tôn kính ông ta nên mới tránh mặt Nhường đường cho ông ta có thể thấy rất nhiều người khi đó vẫn còn bị mê hoặc, không tin Đức Phật, không thể nhìn rõ từng hành di cử chỉ của Đề Bà Đạt Đa. Cứ như vậy, Đề Bà Đạt Đa trở nên ngày càng xấu, đến nỗi ông ta dám nói, ta sẽ lấy mạng Đức Phật. Nhiều lần, ông ta đã phái sát thủ đi hành thích Đức Phật. Nhưng thật bất ngờ, những sát thủ này đều bị Đức Phật cảm hóa và thuyết phục. Sau đó, Đề bà Đạt Đa đã chuốc rượu cho voi lớn uống say Đợi đến lúc Đức Phật vào thành khất thực Ông ta bèn thả voi lớn ra với mưu đồ cuồng vọng là sát hại Đức Phật Một số đệ tử đứng cạnh Đức Phật nhìn thấy con voi lớn lao tới liền bỏ chạy Một số đệ tử xả bỏ thân mình bảo vệ Đức Phật Bất ngờ thay, sau khi voi lớn say rượu nhìn thấy Đức Phật Nó đã quỳ sụp xuống đất, đưa dòi liếm chân Đức Phật Đề Bà Đạt Đa vì đó đã đánh bất lòng dân, bị công chúng chỉ trích dữ dội, nhưng vẫn còn có một số người chấp mê bất ngộ chạy theo ông ta. Không lâu sau, một trong các nữ đệ tử của Đức Phật tên là Liên Hoa Sắc đã tìm Đề Bà Đạt Đa để khuyến thiện. Cô bảo ông nên hối cải trước Đức Phật cải tà quy chính. Nhưng thật không ngờ Liên Hoa Sắc đã bị Đề Bà Đạt Đa đánh chết. Đề Bà Đạt Đa vì để thỏa mãn dục vọng tội ác tự xưng mình là đại sư, mở miệng đề xuất những thứ xem ra rất đường hoàng, tưởng đúng mà sai. Một số người mới xuất gia và tăng nhân chưa có liễu giải về Phật Pháp đã tán đồng với chủ trương của ông ta, từ đó đứng về phía đề bà Đạt Đa. Dưới sự ủng hộ rầm rộ của dòng người ô hợp, đề bà Đạt Đa đã dẫn theo nhiều người đến núi Cà Gia để theo ông ta tu hành. Tuy nhiên, Đức Phật rủ lòng từ bi với những người vừa mới xuất gia Ngài bèn phái đại đệ tử Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên đuổi theo khuyến thiện họ và đã thành công giúp họ nhìn rõ Đề Bà Đạt Đa đang làm loạn Phật Pháp. Sau đó, những người này đã quay trở lại tu luyện Phật Pháp và hối cải trước mặt Đức Phật. Cuối cùng, hết thảy mưu đồ tà ác của Đề Bà Đạt Đa đều bất thành, ác nghiệp đời thân, ông ta đã chết trong thống khổ và tội ác cực đại. Sau khi Đề Bà Đạt Đa chết, Đức Phật từng nói, Đề Bà Đạt Đa tuy ở trong Phật Pháp của ta nhưng không thấy chút gì gọi là thiện lương. Sau khi chết, ông ta sẽ bị đọa vào địa ngục. Lúc này vẫn có tăng nhân chưa tin vào Pháp mà Đức Phật giảng cho lắm, họ bèn hỏi Đức Phật. Đề Bà Đạt Đa có thần thông rất lớn, uy lực rất lớn, cớ sao sư tôn lại nói ông ta sẽ nhận ác báo dài lâu. Có thể thấy, đến lúc này mà vẫn có người nhận thức không rõ, vẫn chưa hoàn toàn thanh tịnh thoát khỏi sự sùng bái mù quáng đối với Đề Bà Đạt Đa. Trên thực tế, hơn một nghìn năm sau, lúc nhà sư Pháp Hiển và huyền trang của Trung Quốc sang Ấn Độ lưu học, họ để lại ghi chép như sau. Thời đó, ở Ấn Độ vẫn có những người cá biệt ngu ngốc sùng bái Đề Bà Đạt Đa như xưa, chứ không sùng bái đất Phật. Đề Bà Đạt Đa nhìn bên ngoài không đến nổi tệ, mang danh là đệ tử của đất Phật nhưng cuối cùng lại biến thành một kẻ đại ác, bị đọa xuống địa ngục sau khi chết, thực sự đã lưu lại hối hận và bài học giáo vấn sâu sắc cho rất nhiều người thời đó. Đức Phật từng nói, Giả như hoàng tử A Xà Thế của nước Ma Kiệt đã không cúng dường 500 chỗ thức ăn thường hạn cho đề bà Đạt Đa, thì biết đâu kẻ ngốc này cuối cùng sẽ không gây ra tội ác. Chính vì sùng bái và ca ngợi mù quáng nên đề bà Đạt Đa mới hiu hiu tự đắc cuối cùng rớt xuống địa ngục. Xem lại những ghi chép trong lịch sử, cá nhân người viết bài này cho rằng Đề bà Đạt Đa cuối cùng gặp phải kết cục như này Trước hết là do ông ta có tâm hiển thị, tâm cầu danh lợi, tâm tật đố mạnh mẽ chưa dứt bỏ Một khi có công năng và được người khác sùng bái Ông ta dần dần không còn tôn kính sư tôn và Phật Pháp Cuối cùng đã gây ra tội ác cực lớn Mặt khác, làm những đệ tử khác của Đức Phật mà nói sự sùng bái và mê tín mù quáng của họ dành cho đề bà Đạt Đa cũng là một trong những nguyên nhân then chốt nếu như họ không mù quáng khen ngợi và sùng bái đề bà Đạt Đa thì biết đâu ông ta sẽ không biến thành người xấu chúng ta thử nghĩ một chút sau khi Đức Phật Thích Ca tuyên bố trước mặt đại chúng rằng Ngài không thừa nhận đề bà Đạt Đa nếu như tất cả đệ tử đều có thể tin tưởng sư tôn của họ không đi sùng bái đề bà Đạt Đa và rời xa ông ta thì biết đâu ông ta sẽ bình tĩnh lại và quay trở về chính lộ. Tiếp theo, Tâm Linh Cuộc Sống xin gửi đến bạn câu chuyện Tư tâm ỷ chất lạm quyền, đến khi quả báo nhãn tiền tránh đâu. Chuyện kể rằng, vào năm Càng Long thứ 20 của nhà Thanh, triều đình đã cử một viên quan thị lang đi thị sát khu vực sông Hoàng Hà. Khi tới địa phương, người này tạm trú tại khu dinh thự Đào Trang. Lúc đó là thời điểm gần tới giao thừa, nhị quan Thị Lan cưỡi ngựa, dẫn bốn tùy tùng cầm theo đèn dầu đi tuần trên sông. Trong khi đi trên băng tuyết, họ nhìn thoáng qua những bụi cỏ lau trắng muốt và cỏ tranh ngã vàng, trong lòng cảm thấy rất thê lương. Đột nhiên đoàn người nhìn thấy trong đồng cỏ đó có một lều giải lộ ra ánh đèn mờ ảo, liền dội đến xem Hóa ra đó nơi làm việc của vị quan cai quản địa phương Diên quan thì Lan cảm thấy ngưỡng mộ sự cần cù và thanh bạch của vị quan viên địa phương này nên đã nói rất nhiều lời khen ngợi. Diên quan cai quản địa phương nói với quan Thị Lan Thưa đại nhân, đêm giao thừa đã đến rồi, giờ đã là canh ba, trời đông giá rét, ở đây tại hạ có rượu và đồ ăn đón giao thừa, muốn kính ngài một ly, không biết ý ngài thế nào. Diên quan thì Lan mỉm cười chấp nhận Ông ngồi xuống uống vài ly rồi trở lại khu nhà nghỉ đào trang Lúc này, ông cảm thấy hơi mệt nên đã cởi áo đi ngủ Trong mộng, ông thấy bản thân vẫn đang cưỡi ngựa đi tuần sông Tuy nhiên cảnh tượng trước mắt không phải là những gì ông đã thấy Sau khi đi được khoảng hai dặm Ông thấy một ánh lửa đèn phát ra từ một túp lều tranh Ông liền đến gõ cửa Một bà lão ra mở cửa Nhìn kỹ thì thấy đó chính là người mẹ đã qua đời của ông Bà thế quan Thị Lan đến, kinh ngạc nói Con ơi, sao con lại đến nơi này? Viên quan Thị Lan liền nói ra nguyên nhân đi tuần sông của mình Bà lão nói Con có biết đây không phải là Dương Giang Đã đến đây thì sao có thể trở về được chứ Lúc này Viên quan Thị Lan mới nhận ra mẹ mình đã qua đời Bản thân cũng đã chết Vì vậy không khỏi òa khóc Bà lão nói Ở phía tây sông có một hòa thượng pháp lực cao siêu Ta đưa con đi cầu xin ông ấy Xem có thể giúp con trở về được không Thế là Diên Quang Thị Lan đã đi theo bà lão Họ đến một ngôi chùa trang nghiêm như hoàng cung của bậc dương giả Ở hướng nam của chùa có một vị cao tăng đang ngồi Mắt hơi nhắm lại và không nói gì Diên Quang thì lan quỳ xuống lễ bái nhưng thấy vị cao tăng này không hề để ý đến ông. Quang Thị Lan lại tiếp tục bái lại và vị cao tăng vẫn không hề để ý. Diên Quang Thị Lan nói, ta phục mình thiên tử để tuần tra sông Hoàng Hà, dù ta có mắc phải tội tình gì cũng có thể nói cho ta biết, khiến ta tâm phục khẩu phục, vì sao ngài lại không để ý gì tới ta vậy? Vị cao tăng nói, Ngươi đã giết quá nhiều người Phúc lộc đã hết còn hỏi gì nữa quan Thị Lan nói Ta tuy đã giết chết rất nhiều người nhưng đều là dựa theo quốc pháp mà hành Đây cũng không phải tội của ta Dì Cao Tăng nói Khi xử lý vụ án Trong lòng ngươi thực sự chỉ có quốc pháp sao Ngươi tham lam lợi ích cá nhân Ham danh lợi Đón ý nói hùa theo quan trên gian ác chỉ muốn được sủng ái thăng quan tiến chức vừa nói vị cao tăng vừa lấy ngọc như ý trên bàn chỉ thẳng vào tim của quan thị lan thì lan cảm thấy một luồng khí lạnh xuyên qua tim gan lạnh thấu lục phủ ngũ tạng tim đập thình thịch mồ hôi rơi lã chả sợ hãi quá không thốt nên lời một lúc sau quan thị lan mới mở miệng nói tôi biết tội rồi từ nay về sau nguyện sửa đổi liệu có được không Cao Tăng nói Ngươi không phải là dạng người có thể sửa đổi Nhưng hôm nay không phải là lúc ngươi chết Sau này xuống địa ngục mà tính toán nợ nần Nói xong, vị Cao Tăng đã sai một hòa thượng đưa quan Thị Lan trở lại Dương Giang Lúc đó có một hòa thượng đi tới Dắt Thị Lan đi qua đoạn đường hầm tối đen và trở về khu nhà nghỉ Đào Trang Khi này, người mẹ đã chết của quan Thị Lan khóc lóc thảm thiết nói con ơi, con sống không được mấy ngày, tại sao lúc thực thi công vụ lại không chấp pháp công bằng, lại ham lợi ích cá nhân, lấy lòng quan tham mong được sủng ái thăng quan chứ? Đối mặt với mẹ của mình, quan Thị Lan cảm thấy vô cùng xấu hổ, thở dài một tiếng. Sau đó ông tỉnh dậy khỏi giấc mộng. Lúc này đã là giữa trưa, nhiều quan viên đến chúc Tết đều tỏ ra khó hiểu, Bình thường quan Thị Lan thức dậy rất sớm Hôm nay là Tết Nguyên đáng Đã đến trưa rồi mà cớ sao ông ấy vẫn còn đang ngủ chứ thì Lan cũng không nói với mọi người về nguyên nhân việc ngủ dậy muộn này Không lâu sau, quan Thị Lan nọ đã mắc bệnh nặng, thổ huyết mà chết Trên đời, có nhiều người đức cao vọng trọng, quan lộ thanh thang Họ lại dựa vào chức vị của mình mà làm nhiều việc tốt, cứu giúp bá tánh công tư phân minh, một lòng duy hộ chính nghĩa nên phúc đức thêm dày, gia tộc, cháu con cũng nhờ đó mà được thơm lây, dinh tông diệu tổ. Lại cũng có những phần sống lâu lên lão làng, hoặc là dựa vào mưu quan luồn lách, hoặc là mua quan bán tước mà có được chút phẩm dị, từ đó trở đi cậy thế lạng quyền, tham ô móc ngoặt, dơ dép của công, hà hiếp dân lành. Những kẻ đó vốn đã lầm lạc ngay từ ban đầu Lại thêm mờ mắt bởi danh lợi tình nhân thế mà không ngừng gây tội Nghiệp chồng thêm nghiệp, kết cuộc thân tự hại thân Nhẹ thì thân bại danh liệt, nặng thì hoặc mất đi sinh mệnh Hoặc bất hạnh gia môn Âu cũng là đạo lý nhân quả Thiện ác hữu báo vốn đã được trời cao an bài từ muôn đời nay vậy